Chào mừng bạn đến với tin tức tổng hợp mỗi ngày trên kênh youtube Kỷ Nguyên Số. Sau đây, tình hình Covid mới nhất hôm nay. Hà Nội, Bắc Giang có thêm bệnh nhân. COVID-19, Việt Nam có 812 ca mắc. Bản tin 6 giờ sáng ngày 9 tháng 8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho biết, Hà Nội và Bắc Giang ghi nhận thêm hai bệnh nhân mắc mới COVID-19. Đến nay Việt Nam có 812 ca mắc, ca bệnh 811BN811 tại Bắc Giang, bệnh nhân nữ, 33 tuổi, có địa chỉ tại xã Yên Định, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Ngày 21 đến 24 tháng 7 năm 2020, bệnh nhân là F1, cùng 5 người trong gia đình BN673, BN674, BN744, BN793, BN794, đi du lịch Đà Nẵng. Ngày 8 tháng 8 năm 2020, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 là bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Ca bệnh 812BN812 tại Hà Nội, bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của BN447 đi du lịch Đà Nẵng, tiếp xúc lần cuối ngày 27 tháng 7 năm 2020. Ngày mùng 3 tháng 8 năm 2020, bệnh nhân khởi phát với triệu chứng sốt, mệt mỏi, chán ăn, qua giám sát, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tính đến 6 giờ ngày 9 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 812 ca mắc COVID-19, trong đó 317 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25 tháng 7 đến nay, ghi nhận 355 ca, Tính từ 18 giờ ngày 8 tháng 8 đến 6 giờ ngày 9 tháng 8, ghi nhận 2 ca mắc mới. Số người cách ly, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly 178.695, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện 5.252, cách ly tập trung tại cơ sở khác 27.798. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức tổng hợp trên kênh YouTube Kỷ Nguyên Số hãy bấm nút đăng ký và nút chuông cộng like để nhận tin tức mới nhất nhé. Đồng thời chia sẻ kênh để mọi người cùng biết sớm nhất nha. Thành yêu